thương tôi trái ngang giống cha mẹ đói tốn trăng đắm tay mũi hầu vui từ khi này ta nắng có hay biết rằng đây cha mẹ đang đến chúng ta